bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin cho biết gần 50 nhà lãnh đạo quốc phòng trên khắp thế giới đã nhất trí chuyển giao thêm nhiều vũ khí tiên tiến hơn tới ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của nga Tại cuộc họp trực tuyến của nhóm liên lạc quốc phòng với Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từ chối công khai thông tin mỹ có chuyển giao các bệ phóng tên lửa di động công nghệ cao cho ukraine hay không tuy nhiên ông austin hé lộ rằng khoảng 20 quốc gia đã cam kết gửi các gói viện trợ an ninh mới cho ukraine bao gồm italia đan mạch hy lạp Na Uy và ba lan trong đó đan mạch sẽ cung cấp hệ thống tên lửa chống hạm harpoon để bảo vệ bờ biển của ukraine còn cộng hòa séc sẽ cung cấp máy bay trực thăng tấn công xe tăng và hệ thống tên lửa trong một phát biểu cùng ngày 23 tháng năm tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định tổng thống nga vladimir putin là quan chức nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tuy nhiên nhà lãnh đạo ukraine thừa nhận khả năng tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp như vậy ngày càng ít